vòng tay yêu thương bên nhau hôm qua chỉ là giấc mơ vì anh đam mê xa hoa nơi ai quên mất lối về ngày xưa khi ta bên nhau anh nói tình chẳng thế phai em ngu ngơ em tin và em đắng cay đi xa em bao ngày mà lòng vẫn yêu tình yêu bên nhau hôm qua ta trao đâu sẽ kiếm tìm là bước đôi chân trong đêm vô vọng tìm người chốn xưa tận trong những tiếc nuối một thời đắm say vòng tay yêu thương bên nhau hôm qua chỉ là giấc mơ vì anh đam mê xa hoa nơi ai quên mất lối về ngày xưa khi ta bên nhau anh nói tình chẳng thế phai em ngu ngơ em tin và em đắng rời xa em bao ngày mà lòng vẫn yêu tình yêu bên nhau hôm qua và cho đâu sẽ kiếm tìm là bước đôi chân trong đêm vô vọng tìm người chốn xưa tận trong những tiếc nuối một thời đắm say